về với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Thì uh, hôm nay mình uh, đang có mặt tại ngã uh, 3 Hội Nghĩa uh, Bên tay trái này của mình là khu công nghiệp Nam Tân Yên mở rộng nha cả nhà Còn bên tay phải này của mình là đường DT747 bơ Chúng ta sẽ đi vào khu dân cư Phúc Đạt cũng như là khu công nghiệp Nam Tân Yên uh, Ngày hôm nay thì uh, mình sẽ review cho cả nhà một lô đất nằm trong tại khu dân cư Phúc Đạt Rồi thì cái nhà thấy ở phía tay trái này của mình đây là khu dân cư Hoàng Mai nha là một trong những khu dân cư mà sầm uất à, phát triển và, và tập trung về thương mại nhiều tức là ở khu vực này thì à, những à, người à, Trung Quốc Đài Loan nói chung là người nước ngoài á thì tập trung ở đây là nhiều và cái nhà thấy thì ở phía uh, trước này của chúng ta hai bên đường là rất là nhiều cư dân buôn bán kinh doanh sản và à, những trung tâm ví dụ như là xe máy hay là trung tâm hội nhà tiệc cưới hội nghị tiệc cưới à, rất là nhiều bên cạnh đó thì còn có ngân hàng nữa ngân hàng thì mình vừa đi qua rồi phía bên tay trái của chúng ta thì sẽ có là ờ, công ty Kasumina một trong những cái công ty mà được uh, rất là nổi tiếng trục đường này là trục đường đơn tơ bế bấy và hướng chúng ta đang đi là hướng vào vòng xây Kim Hành và chúng ta sẽ đi tầm khoảng là 800 đến 900 mét nữa thì chúng ta sẽ gặp khu dân cư Phúc Đạt và mình sẽ đi vào bên trong mình review và mình sẽ review cái lô đất mà hiện tại khách hàng của mình đang muốn bán và muốn ờ, ra hàng thật là nhanh để mà mua và đầu tư ờ, tại những vị trí khác lô này thì khách hàng mua cũng khá lâu rồi và hiện tại ờ, lúc trước khách hàng không muốn bán khách hàng muốn đó xây nhà nhưng mà bây giờ khách hàng ờ, thay đổi ý định là khách hàng đã xây nhà ở vị trí khác mua đất và xây nhà ở vị trí khác và khách hàng muốn bán lô này để mà lấy tiền đầu tư ở một số vị trí mà khách hàng cảm thấy là tốt cho khách hàng cũng như là khách hàng ưng ý nhất và đây là ngã tư đèn xanh đèn đó à, vào khu dân cư Phúc Đạt ạ à. và chúng ta sẽ vào khu dân cư Phúc Đạt nha cả nhà tại phía trước này của chúng ta là khu dân cư Phúc Đạt ở cái nhà thấy ạ à, đây là một trong những khu dân cư mà uh, công ty ờ, bất động sản Nam Dương của mình bán à, vào năm 2017 và trục đường chúng ta đang đi đây là trục đường ờ, số 1 nha trục đường đường 1 á và ở phía tay trái này thì là chợ còn phía bên tay phải phía bên tay phải là các dãy nhà trọ đặc biệt thì ở trong ờ, khu vực ờ, khu dân cư Phúc Đạt này thì ờ, lượng xây nhà trọ nó chiếm tầm khoảng là 80 phần trăm nha cả nhà 80 phần trăm là xây nhà trọ cho thơ à, một phần ở đây thì tầm khoảng là một triệu 5 cho đến là một triệu 7 trên một phòng kiosk thì tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu và đây là trục đường số 1 và chúng ta sẽ đi vào trục đường số 3 chúng ta sẽ lại tới lô đất nha chúng ta sẽ lại lô đất ở lô đất thì sẽ nằm trên trục đường là trục đường à, số 6 của khu dân cư Phúc Đạt ạ à. đây trục đường số 6 đây thì sát bên à, lô đất thì à, có tiệm tạp hóa và phía trước đây là cái nhà thái đây là lô đất của mình lô đất của khách hàng mà hiện tại khách hàng đang muốn bán lô đất này thì có diện tích là 5 nhân cho 20 là 100 mét vuông nha cả nhà rồi cái nhà hẹ với chân mình đi xuống ờ, lô đất ạ à. Thôi, cái nhà thái đây hiện tại thì mình đang đứng ờ, trong trục đường D6 thì trục đường này thì ờ, đã được xây dựng nhà trọ khá là nhiều và tất cả những lao động cũng như là công nhân ở các khu công nghiệp Nam Tân Yên khu công nghiệp Nam Tân Yên mở rộng khu công nghiệp Yên Hưng và các cư dân mà sinh sống tại đây thì vào đây thuê trọ để mà ở hiện tại lô đất này của mình thì nó sẽ nằm mà hiện tại vị trí ở đây thì nó nằm ngay vị trí mà mình đang quay đây có diện tư có bờ ngang là 5 mét nha cả nhà 5 nhân 20 là 100 mét vuông giá là 1 tỷ tư à, cả nhà thấy ạ giá đây là 1 tỷ tư nha hiện tại thì ở đây thì à, khách hàng mua lâu rồi khách hàng à, không có xuống à, để mà thăm đất cho nên là ở đây cũng ít có khách hàng mà mà bán lại đó, cho nên nó là cây có cây rồi được mọc lên có cũng được mọc lên nhưng mà không sao khi mình mua về mình mình xây dựng mình xây dựng thì mình à, có thể là dọn dẹp lại và đổ đất đổ đất lên đây cái nhà thấy ạ 5 x 20 nha khá là rộng ở phía sau thì có 2 mét rất thoát hiếm vậy thì ở phía trước đây là 3 mét đường là 7 mét ngang 5 dài 20 nha vị trí lô đất thì nó nằm trong ờ, khuôn viên mà mình đang quay đây ạ có thể là cách uh, một lô tính từ cái mép nhà này cách ra một lô tính từ mép nhà nha cả nhà hoặc là sát bên uh, sát bên mép nhà luôn tại vì hai vị trí này uh, mình quên vị trí đất của khách hàng rồi cái này mình nói thiệt nhưng mà mình vừa mình xem lại bản đồ cộng với mình xem uh, uh, lại cái số ô số lô mà ngày xưa mình bán cho khách hàng á thì mình sẽ xác định được à, video sau á mình có quay lại đây mình mình review á thì mình sẽ xác định được cái vị trí đất luôn tại vì hiện tại bây giờ mình quên cái vị trí đất rồi này cả nhà thông cảm cho mình ạ nhưng mà khách hàng hiện tại đang muốn ra rất là nhanh ra để mà lấy tiền đầu tư vị trí khác Và đây chúng ta sẽ nhìn à, toàn cảnh ở phía trước đây đây là trục đường à, số 6 trục đường này thì sẽ hướng đi thẳng ra chợ ờ, Phúc Đạt nha à, sẽ hướng thẳng ra chợ Phúc Đạt rồi cả nhà hãy theo chân mình đi dạo một vòng trong cái uh, khu dân cư Phúc Đạt và chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn uh, và chúng ta chọn lựa việc đầu tư hay không. Và cái này là chính chủ nha. Này chính chủ khách hàng của mình á, chính chủ bán lại. Và mình như theo như mình thấy ở phía trước kia là có một căn nhà đang chuẩn bị xây trên trục đường D6 luôn. Có một căn nhà đang được xây. Và chúng ta sẽ đi một vòng thì chúng ta sẽ biết rõ thôi chúng ta sẽ biết rõ được cái khu dân cư này như thế nào hiện tại thì à, mình nói thêm ở đây là xây tự do khách hàng muốn xây như thế nào cũng được trong này nó có một cái đặc điểm đó là xây nhà nhà trọ rất là nhiều 80% là xây nhà trọ còn lại xây nhà ở thì uh, tầm khoảng là 20% hoặc là 30% à, còn uh, việc mà xây dựng uh, uh, như thế nào 3 tầng 5 tầng hay là 10 tầng thì đó là tự quyền quyết định của tất cả những khách hàng mà có đất ở tại đây tại vì ở đây là xe tự do rồi cái nhà hãy theo trong mình nha đi ờ, dạo một vòng trong khu ờ, dân cư Phúc Đặc này ạ rồi cái nhà hãy theo trong mình à, ờ, và mình sẽ đi dạo một vòng trong khu dân cư Phúc Đặc nha đây là một trong những dự án mà tiềm năng và tốc độ tăng giá cũng rất là nhanh năm 2017 mình bán ở đâu này là 8 luôn và mình à, hiện tại là cũng đã trực tiếp là bán lại cho khách hàng đó mà đòi khách hàng đầu tư vào những cái vị trí đất khác những lô đất khác hiện tại chỉ còn lại một lô duy nhất và, và lúc nãy mà mình có quay vị trí đất cho khách hàng á còn một lô duy nhất như vậy đó mà tất cả những à, hiện tại thì mình còn một lô duy nhất thôi cả nhà nha còn một lô duy nhất đó mà trong khu dân cư Phúc Đặc này mình bán lại cho khách hàng cho khách hàng đầu tư tiếp ạ khách hàng à, có nhu cầu mua thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại là 0903 379 002 và đây là một trong những cái à, trục đường ở trong khu dân cư Phúc Đạt đây là trục đường số 6 ở phía trước này của mình sẽ là chợ Phúc Đạt đây cái nhà thấy ạ à, đây là chợ Phúc Đạt đây là một trong những cái dự án mà trước kia của ờ, khu ờ, của khu dân cư Phúc Đạt nha của tập đoàn Phúc Đạt à, à, xây dựng và làm và đây là chợ đây là chợ của khu dân cư Phúc Đạt buôn bán kinh doanh rất là sầm uất đây cái nhà thấy đây cư dân ở đây rất là hiền hòa nha bên cạnh đó là ở phía trước chúng ta còn có bệnh viện Nhân Đức bệnh viện Nhân Đức và bệnh viện này à, cũng được à, khu dân cư Phước Đạt à, xây dựng lên và nó cũng đã hình thành khá là lâu phục vụ cho việc mà sơ cứu cũng như là à, cấp cứu tạm thời rồi đó, sau đó là tất cả những cái cư dân ở đây có thể chuyển lên bệnh viện Tiến Doanh con đường chúng ta đang đi là con đường số 1 con đường số 1 là một trong những con đường chính của bên trong dự án và mình à, à, đi vội lên à, trục đường số 1 này thì mình sẽ thấy là những tiện ích ví dụ như là à, công viên à, sân bóng đá sân vận động á đó là sân vận động và công viên ở bên trái này của mình đây là công viên này cả nhà đây là công viên cả nhà thấy ạ à? công viên thì à, được xây dựng à, cũng à, không phải là bài bản lớn nhưng mà được cái là cây xanh khá nhiều tạo bóng mát ở trong à, trong khu này và tiếp theo này chúng ta sẽ đi vào trục đường đô ba trục đường đô ba này thì chúng ta sẽ có những trục đường khác cũng như tiện ích khác kết nối kết nối vào những cái khu vực khác rồi cái nhà Thái đây phía trước này của chúng ta là trục đường số 3 nếu mà đâm thẳng qua con đường kia thì sẽ ra vị trí đất là của một dự án khác nha cả nhà rồi đây là trục đường ờ, số 5 đây là trục đường số 5 nha ở đây à, có một cái đặc ừ, điểm là xây nhà trọ quá nhiều cho nên là số người thuê trọ cũng gọi là rất là đông dẫn đến là uh, cái việc mà xanh sạch đẹp thì nó sẽ không không không đảm bảo được mình thấy như à, phơi quần áo thôi cũng phơi tầng lan ra bên ngoài luôn mà không sao cái việc mà sao vườn cái việc đó là do cái à, cách sống và phong, phong, phong cách sống của mỗi người thôi còn à, à, việc mà mình mua đất tăng giá thì đó là cái việc ừ, của bất động sản nó còn không có ảnh hưởng gì nhiều đó với à, cái việc mà bất động sản tăng giá hoặc là mình mua mình đầu tư trục đường này vì của chúng ta đang đi đó là trục đường trục đường này trục đường số 4 đúng không ta à, trục đường số 4 lâu quá rồi mình à, không đi vào trong này cho nên là mình à, à, cũng quên một số tuyến đường chứ thực ra là khu dân cư Phúc Đạt này mình biết mắt rõ và nắm trong lòng bàn tay tại vì mình bán tới 8 lô mà và mình cũng ra hàng cho khách hàng từng lô từng lô từng lô mà cho nên là mình biết rất rõ cái trước khi chúng ta mà nếu mà chúng ta đi lên á thì nó sẽ có một à, công ty công ty này cũng được hình thành lâu rồi là cái nhà thái đang tư nhân tôi phúc đạt và chúng ta sẽ đây thì chúng ta đi lên đây là các công ty này thì phải là công ty à, để xem thử công ty gì cái này mình review thực tế cho cả nhà nha công ty uh, trách nhiệm hữu Ngũ Kim Chính nghiêng công ty Chính nghiêng nha đó nhà thái đây đây là công ty Chính nghiêng đó, còn bên trong kia là công ty uh, Loteta gì đây Lodeta nói chung là công ty cũng khá là nhiều hai công ty này thì cái lượng mà công nhân nó ra thuê trọ ở thì cũng không còn phải bàn nữa mà mà ở đây không với hai công ty này không đâu còn có công ty ờ, khác nữa đây bây giờ mình đi chạy lên đây là thấy công ty ờ, ở phía bên tay phải này của mình ờ mình xem nữa công ty này là công ty gì mộc xiên à? cầm cứ ờ, cầm mà quay quay quay quay cầm một quái thôi quay qua quay lại rồi đây là công ty mộc ờ, xiên à công ty gỗ mộc xiên à rồi cái nhà thái đây ở phía xa xa bên kia này à, ra đó là ra trục đường Loto 747 bơ là cái nhà thái không ạ và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trục đường số 3 của khu dân cư Phúc Đạt rồi như cái nhà thấy thì ờ, công ty gỗ này này là nó nằm trên trục đường trong trong cái lô di trên lô di mình trên lô di này mình bán ừ, ba lô thì công ty gỗ này ờ, chuẩn bị sẽ ờ, chuyển sang một khu vực khác không sẽ không còn ở vị trí này nữa và căn nhà này là khách hàng cũng đã xây dựng lên ở rồi nè đây là mình đi một vòng bên trong khu dân cư phức tạp nha cả nhà nhà Thái à khách hàng nào mà có nhu cầu mua ờ, tại dự án khu du lịch Phú Đạt thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại là 0903 379 002 và mua ngay cái lô mà mình vừa review tại lô này thì khá là à, rẻ vị trí này là cực kỳ đẹp nha cả nhà vị trí cực kỳ đẹp giá rất là rẻ mình báo cái, cái, cái nhà luôn đây là giá rất là rẻ nếu mà khách hàng có thể đầu tư còn ở thì khách hàng muốn ở thì có thể mua vừa xây dựng nhà à, tự do xây 3 tầng 4 tầng cho nó đẹp đẹp chứ còn ở đây hiện tại mình thấy là xây uh, trọ thôi thì à, nó cũng không được đẹp lắm khu dân cư đang đẹp mà xây nhà trọ nhiều quá thì làm lại mất mỹ quan đô thị mất đẹp nếu mà đầu tư thì ok khách hàng nào muốn có thì tốt thôi rồi xây nhà cao cao lên 3 tầng 4 tầng 2 tầng cũng uh, hợp lý rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ra trục đường DT 747 bơ và chúng ta sẽ di chuyển vào thành phố Thủ Dầu Một thành phố mới Bình Dương và đây là chợ khu dân cư Quốc Đạt đây cả nhà thấy ạ và trên trục đường này thì kinh doanh buôn bán cũng khá là nhiều tấp nập nhà thấy đó um, đường này thì đã được uh, mở rộng từ năm 2007 luôn và dự kiến thì sau này thì uh, Thank